Xin chào anh em Cái video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em cái uh, tài xỉu báo dung tài xỉu báo dung không tang anh em nhé thì cái bộ ờ, tài xỉu báo dung không tang này nó được uh, chơi như thế nào cái cách mà anh em sử dụng nó đi đến sân chơi anh em chơi nó như thế nào thì uh, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em tôi sẽ nói cho anh em biết nói qua cho anh em biết để cho anh em thấy được là cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em nhé thì cái ờ, cái bộ ờ, tài xỉu ờ, báo dung này đó chính là cái cái bộ tài xỉu cảm ứng đây chính là cái tài xỉu cảm ứng anh em nhé đấy, anh em thấy nó rất là nhỏ đấy nó rất là nhỏ thì cái bộ tài xỉu cảm ứng này khi mà anh em đi sân chơi thì anh em chạm tay vào hột đấy, cũng được đấy thì nói chung là cái trạng tay vào hột thì à, anh em à, cũng à, rất là khó đấy, rất là nhiều anh em đấy, không làm được như vậy đấy, không làm được như vậy thì thì cái giải pháp mà hiệu quả nhất đó chính là anh em đưa sẵn vào trong cái hột tài xỉu đấy, thì anh em có thể là đưa hột vào hoặc là anh em có thể là chơi luôn anh em là người lắc luôn cũng được nhé thì cái bộ hột này tôi đã đưa vào trong cái mặt lục này Đấy. thì khi nào mà mặt lục nó lên khi nào mặt lục nó lên nó sẽ báo cho tôi biết đấy thì tôi cũng nói luôn cho anh em cái à, máy báo dung cái máy báo dung ở đây nó chính là cái nón quét đấy hoặc là chiếc điện thoại quét đấy thì ngày hôm nay tôi à, test cho anh em đó chính là cái à, cái nón quét nhá anh em nhé cái nón quét thì à, cái cái điện thoại quét thì ờ, khách hôm nay đã lấy hết nên là không còn cái cái máy à, điện thoại để cho anh em à, để cho anh em test nhá Đấy, thì cái chấm này thì cũng để cho anh em nhìn thấy và anh em biết được là cái chấm của nó rất là nhỏ như này đấy cái khoảng cách mà anh em có thể bắt được cái chấm này nó tầm một mét Đấy, nó dòng mét thì uh, tôi sẽ cất cái chấm này đi Đấy. và tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này nhé cái bộ hột tài xỉu uh, đã làm sẵn cái cảm ứng ở bên trong nhé làm sẵn cảm ứng ở bên trong thì khi nào mà anh em chơi anh em uh, có thể là đưa được cái bộ hột này vào hoặc là anh em có thể là lắc cái bộ hột tài xỉu này thì nó đi theo ý muốn của anh em à, thì nó nó sẽ cho anh em thì à, anh em sẽ cảm nhận cái à, báo dung Đấy, à, khi mặt lục nó lên từ à, bà là bằng từ cái nón nhé anh em nhé đây cái nón thì à, hôm nay cái à, cái máy quay của tôi nên nó đẹp đặt nó đặt hơi thấp nên là không không à, để được cái nón ở trên bàn anh em nhé đấy thì uh, anh em nào đã sử dụng qua rồi thì anh em biết nó rất là hiệu quả cực kỳ hiệu quả cho anh em báo cực kỳ chuẩn xác cho anh em luôn nhé đó, thì ngày hôm nay tôi chia sẻ cho anh em nào những anh em nào chưa biết thì anh em có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy thì anh em sẽ gọi điện và được tư vấn với những cái đồ chơi tài xỉu hay những đồ chơi cờ bạc mới nhất hiện nay cho anh em nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em à, tôi cũng ờ, nói luôn cho anh em Đây, thử cho anh em cái tăng tích này đảm bảo với anh em luôn nhé đảm bảo 100 phần trăm với anh em là hoàn toàn không tang nhé một trăm phần trăm là hoàn toàn không tang đây Đó. Đó. bộ cực kỳ trong đấy anh em không thể nào bắt được cái tang tích của cái ờ, cái, cái bộ hột này vì nó rất là nhỏ cái chấm cảm ứng ờ, chấm cảm ứng tài xỉu nó rất là nhỏ cực kỳ nhỏ cho anh em nhé đó Đấy, thì ờ, khi nào mà anh em lắc mặt lục nó lên nó sẽ báo dung cho anh em biết ở trên cái nón này đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em năm bảy chén để anh em thấy được cái hiệu quả của nó nhé lục lên là báo Đấy, lục lên là báo lục lên đánh tài Đấy, ván này anh em đánh lục tài nhé lục tài đúng không anh em rất là chuẩn xác cho anh em luôn tiếp tục vẫn có lục cho anh em này máy báo rất là nhanh nhé một cho đến 2 giây là nó sẽ báo cho anh em biết đó cái này nó sẽ là lục tiếp tục vẫn là lục tài đó, lục tài đúng không anh em đó như chén này không có lục này không có lục thì máy hoàn toàn không rung hoặc là nó rung cho anh em một chén à, rung cho anh em một cái nhá rung cho anh em một cái đấy là cái bắt sóng của cái cái nón với cả bộ hồ thôi đấy, thì cái này thì anh em à, không nên cảm nhận cái mô dung này nhé. mở cho anh em một ba bốn đúng anh em rất là chuẩn trái này tiếp tục lại không có này mở đó không có này trái này không có tiếp đó trái này có hai lục luôn này mở cho anh em này Đấy, một lục đó thì ờ, cái bộ ờ, báo dung tài xỉu này cái chấm cảm ứng cái chấm cảm ứng tài xỉu Đấy, nó rất là hiệu quả cho anh em đúng không anh em Đấy thì ờ, anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ ờ, đồ chơi ờ, tài xỉu có dung này cái chấm cảm ứng tài xỉu này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy, thì anh em liên hệ anh em tư vấn anh em sẽ được tư vấn một cách à, kỹ hơn về cái bộ hột là về cái bộ hột tài xỉu cảm ứng này Đấy, hột tài xỉu cảm ứng này và cái cách chơi làm sao nó hiệu quả nhất